Vòng 1. Xúc giác Luật chơi 5 người chơi sẽ đưa tay vào một chiếc hộp kín. Họ sẽ sử dụng cảm giác của mình để đoán xem vật thể tồn tại trong chiếc hộp đó là con vật hay đồ vật gì. Người chiến thắng sẽ nhận được một phong bào gợi ý để giành lợi thế cho phần cuối cùng của chương trình. Vòng 2. Vị giác Ở vòng 2, người chơi sẽ tham gia trò chơi vận động mang tên cướp quần áo. Khi nhạc phát lên, 5 người chơi đi vòng quanh trước mắc đồ 4 lần mỗi một lần là một món đồ khác nhau. Nhạc kết thúc, ai không có được món đồ sẽ bị loại. Chỉ một người duy nhất chiến thắng vòng chơi này là người có đầy đủ trang phục, được phong tước, hòa hậu. Để phục vụ cho bữa tiệc ăn mừng, năm suất ăn sẽ được dâng lên nhưng trong đó chỉ có một món ăn bình thường, Hòa hậu sẽ là người có quyền được lựa chọn đồ ăn trước. Vòng 3. Thính giác Luật chơi, những người chơi sẽ thưởng thức những âm thanh kinh dị đồng thời thực hiện sâu nhiều cây kim vào một sợi chỉ trong thời gian quy định. Vòng 4. Thị giác luật chơi tất cả người chơi sẽ bị khóa lại bằng những chiếc khóa số. Để giải thoát, tất cả phải xem một đoạn video có chứa nhiều dãy mã khác nhau và suy luận xem đâu là mã số đúng với chiếc khóa của mình. Vòng chơi sẽ kết thúc khi tất cả đều được tự do